con thấy bà vẫn còn minh mẫn đồ dữ lắm luôn á mà có cái này không à dạ là dạ. lúc mà chưa té thì bà vẫn có thể di chuyển đi lại dạ, rồi dạ, đi, uh, nấu mua, cơm đi, bà, đi bắt ốc nữa à dạ, đi bắt ốc luôn bắt ốc luôn rồi đổi đi bán luôn nữa. trời ơi mà bây giờ té hồi từ té tới giờ không có làm gì được rồi bác sĩ chẩn đoán bà là bị cái gì cái chân á nói té rồi giờ gãy cái khớp này rồi à. hổng nó sưng dữ lắm mà bên nay nó xẹp bên này trước rồi à, gãy cái khớp háng đó hả dạ à, năm 10 bữa mà ra ngoài bệnh viện ấy, nó, bác sĩ coi nói bây giờ phải mổ mà mổ và mổ 50 dạ, triệu có tiền thì đưa ra mổ mà bác sĩ nói rồi cái tôi khóc bác sĩ nói vợ bà phải gắng chịu chứ bây giờ bà khóc ở đây giờ cũng không ai làm gì bà vậy nói bác sĩ ơi gắng cứu tôi đi cho tôi đi đứng được nó bà có 50 triệu thì bà cứ việc đi trời ơi giờ khổ cơm không có đủ ăn nữa bác sĩ ơi <laughs> nói gì nói bác sĩ cũng đâu có nghe đâu tức là bà đang nghỉ để phẫu thuật cho bà luôn á dạ hả? dạ đang dạ, nghỉ mà bác sĩ đâu có nghe đâu vậy là ở nhà mấy tháng nay luôn rồi dạ ước mơ nó giờ tôi có ước mơ sự giúp đỡ của mấy chú mấy cô ha và bây giờ cho tôi được ừ, sống cái giò tôi giờ nó không có đi được vậy chứ bây giờ nhờ mấy cô mấy chú giúp đỡ giùm tôi tôi biết tôi <laughs> nói vậy thôi tôi không biết gì nữa đâu dạ, mang ơn gì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 không ờ, có tiền để ờ, đi ờ, bệnh viện dạ để liêm kéo cái xe bà xích vô một xíu trong nhà đi liêm cho nó đỡ nắng bà à, để cho em con nó kéo bà vô nha dạ. rồi vô đây con hai mấy bà cháu mình nói chuyện nha dạ. để đại cái mít ở trên đó đi bà không sao để đại nó đi không góp đâu dạ. kéo xích xích đây đi rồi ừ rồi quay quay vào ra ghim ghế vào cho anh rồi dạ, rồi được dạ. rồi ghim cái ghế vào nó đi mần hết trơn chú ơi hơi nhạt của mình lên dạ khóc hoài tối ngày nhờ có ờ. vô tiếng nó hồi ao nghe ăn à. Ờ. khóc tối ngày luôn bà ở cặp mé xong vậy luôn đó hả dạ rồi giờ ờ, cái chân bị như vậy rồi không có đi bệnh viện sao có đi bệnh viện mà nằm 10 bữa mà ra ngoài bệnh viện ấy nó bác sĩ coi nói bây giờ phải mổ mà phải mổ dạ mổ 50 triệu có tiền thì đưa ra mổ rồi con tôi thằng trai nó cũng nghèo quá nó nói trời ơi má ơi giờ 50 triệu quá sĩ con không có tiền mổ cho mẹ con nó không có mổ thì đi về đi rồi mẹ con vẫn về à, nó ổng lên xe về vậy là ở nhà mấy tháng nay luôn rồi dạ bác sĩ nói là mổ 50 triệu dạ. nếu mà chẳng hạn như ờ, có tiền để đi mổ thì ờ, cũng có người con trai bà chăm sóc chăm lo cho bà trong bệnh viện phải không dạ, dạ rồi bác sĩ chẩn đoán bà là bị cái gì cái chân á nó té rồi giờ gãy cái khớp này bữa à. nó sưng dữ lắm mà bên nay nó xẹp bên này trước à gãy cái khớp háng đó hả dạ bà đi đứng té hay bị xe bị tai nạn không có đâu tôi nằm trên võng đó rồi tôi bước xuống cái này làm như có hình ai mà à. chụp xô tôi cái nghe té cái gặm rồi là tôi nằm luôn tới giờ nay sáu bảy tháng nằm trời sáu bảy tháng luôn rồi hả dạ năm rồi giờ con bà đi làm con bà làm gì nó đi làm hồ không à, à làm hồ hả ảnh đi làm hồ dạ yeah. giờ là ở nhà bà sinh hoạt sao ở nhà thì người ta cho gạo ăn rồi mượn nhỏ đó xuống nấu cơm à, ờ, rồi này kia nhờ mấy chị hàng xóm ở đây dạ, qua dạ, dạ, nhờ mấy chị hàng xóm qua giặt quần áo rồi tắm rửa rồi đầu đồ à. cũng nhờ ở đây không không con đâu có ham đi mần hết trơn không có đứa nào ở nhà dạ. khổ mà không có tiện mày dị xứ nữa Trời, bằng không có tiền gì xứ nó Bà có tổng cộng mấy người con? Hết thảy bây giờ bốn người con mà Mà bây giờ đi thứ tháng hết trơn Mới về ngày qua được thằng cái giờ nó cũng đi nữa rồi về ờ. đây không có gạo ăn không có cơm ăn người vợ nhà đây sao bốn... giờ đi kiếm sở mần nữa bốn năm người con mà kiếm 50 triệu để lo cho mẹ mình ơi, cũng không hả? có khả năng nói không. chung con không có trách tại vì hoàn cảnh mình nghèo dạ. thì mình phải chịu thôi dạ chứ không phải là trách các con của bà không lo cho bà tại vì dạ. không có tiền nghe không bà nói câu là không không con không có thể về xứ được dạ, đi làm mà không về xứ được, được. Dạ. tức là không có tiền đi xe về luôn á hả dạ, làm dạ. có nhiêu xài nhiêu nói chung là mấy anh chị thì chắc cũng có gia đình hết rồi hả bà dạ với phần mướn nhà trọ rồi ở đó nhà trọ đồ ở rồi mình yeah. Dạ. không có tiền mình ăn thiếu người ta rồi mặn nhiêu người ta lấy hết nhiêu yeah. Dạ. ừ. bà ở đây là có sổ hộ nghèo hay gia đình dạ, nghèo gì không có. dạ dạ mình là cái gì bà có có sổ hộ nghèo hay là hậu cận nghèo có sổ nghèo sổ nghèo dạ yeah. Dạ. à, một tháng bà có được à, sự hỗ trợ của địa phương không từ lúc mà bị tàn tật như vậy hồi mình nói bị té ngã té ngã giờ có mỗi tháng vậy là ngoài nhà ngoại cho được 400 à trăm ngàn ha dạ, dạ. bốn trăm ngàn chắc cũng à, đâu có đủ chi tiêu gì có gì đâu trời sao xúc động khóc luôn rồi dạ, mừng khổ, hả mừng quá khóc <laughs> khổ quá chú ơi ngày tôi khóc không biết mấy lần nói ăn cơm chú quay ăn cơm mà không dám ăn nhiều nữa ăn nhín nhín mua dạ. con cá hai chục ngàn bạc mà ăn nay hai bữa rồi rồi mua con cá gì đó ăn ừ. hai bữa dạ đó con này con cá uh... cái đầu cá ba sa đấy à cái đầu cá ba sa dạ. là bà gửi người ta đi chợ mua hả dạ người ta bán ngay đây nè à bán ngang qua dạ bán rồi mua ước mơ của bà bây giờ là như thế nào được uh, uh, di chuyển đi lại với lại phẫu thuật hả dạ giờ ước tối nằm nhức đau đau bây giờ nó nhức đau tôi mua thuốc để uống mua của nhỏ đó mua triệu vợ thiếu mấy trăm ngàn rồi đó trời dưới ba ngày à, bây giờ mỗi sáng à, uống viên thuốc lên máu à, chiều uống thuốc viên lên máu không dám bằng đêm không dám ngủ yeah. Dạ. mình nên sợ bằng đêm mình bất tử không biết làm sao yeah. Dạ. thì thôi bây giờ mình uống đại đi ông nhà còn không bà trời ông mất nay bốn sáu bảy năm rồi dạ yeah. Dạ. à, ờ, cái nhà này là đất của mình luôn hay là sao bà cái này, thấy cặp mé xong. cái nhà này là của anh chồng cho ở nhờ dạ yeah. Dạ. rồi mình ở đây từ xưa giờ luôn dạ ở nay là ba mươi mấy năm rồi ba mươi mấy năm ha yeah. Dạ. con thấy bà vẫn còn minh mẫn đồ dữ lắm luôn á ừ vậy mà có cái này không à dạ là dạ. hồi lúc mà chưa té thì bà vẫn có thể di chuyển đi lại dạ, rồi dạ, đi, uh, nấu đi cơm đi, bà, đi bắt ốc nữa à dạ, đi bắt ốc luôn bắt ốc luôn rồi đổi đi bán luôn nữa. trời ơi mà nãy giờ té hồi từ té tới giờ không có làm gì được tức là bà lúc trước là nếu mà không bị té là bà vẫn mưu sinh tự dạ. uh, mò cua bắt ốc gì dạ. để trang trải dạ, sau dạ. khi bị té gì thì dạ. thua luôn thua luôn cũng nhờ cô út đó cô út đó dạ. cô thương cũng cô rú chứ sớm dạ. cô thương rồi cô nói chị ơi thấy hoàn cảnh chị khổ quá rồi nói cô út ơi hồi nãy nghe cô út điện tôi mừng quá tôi nói cô út ơi cố gắng cứu tôi <laughs> cô út thế bà nói tôi mừng quá tôi nói cô ơi cố gắng cứu tôi nghe cô út <laughs> đau vậy phải gờ gờ gì nó đau nếu mà giờ uh, có tiền phẫu thuật thì mình sẽ đi phẫu thuật ha dạ dạ yeah. Ừ con thì cũng không biết sao thì uh, chủ yếu là con ghé là để con coi hoàn cảnh của bà như thế nào dạ. sau đó thì uh, dạ. À, con về con dạ. nhờ sự chung tay giúp sức của tất cả các cô chú quý mình thường quân hỗ trợ để cho bà được tiến hành phẫu thuật dạ. thì nói là chi phí 50 triệu tuy dạ. nhiên đó là mình cũng phải thủ hơn tí xíu để dạ. còn tới dạ. lui à, dạ. ăn uống tại vì vào bệnh bệnh viện bà có bảo hiểm không dạ có luôn à mình bảo hiểm ở bệnh viện nào bà ừ, bệnh ở cá răng nè à, à ừ. cái răng ha cái răng con ghé lại mừng hả dạ mừng quá mừng luôn mừng mà muốn khóc luôn dạ giống như cứu tinh hả dạ cũng như cứu người như cứu cứu thôi con thì không cứu bà dạ à, con chỉ uh, nhờ sự chung tay của uh, tất cả các uh, quý mạnh thường quân cô chú yeah. Dạ. uh, cộng đồng mạng yeah. Dạ. uh, giúp cho bà bà yeah. Dạ. có nhắn gửi gì tới cô chú quý mạnh thường quân để uh, con về con chia sẻ lên uh, được sự cảm thông và đồng cảm để như là ước mơ của bà hiện tại như thế nào yeah. bà có thể nói được không dạ được thôi tôi già nói sao chú thì bà cứ trong lòng bà muốn cái gì và ước mơ như thế nào thì bà cứ nói vậy dạ ước mơ nói vợ tôi có ước mơ sự giúp đỡ của mấy chú mấy cô ha dạ, bây giờ cho tôi được ừ, sống cái giò tôi giờ nó không có đi được vậy chứ bây giờ nhờ mấy cô mấy chú giúp đỡ giùm tôi tôi biết tôi <laughs> nói vậy thôi tôi không biết gì nữa đâu dạ, mang ơn gì con thì uh, ghé lại đây bữa nay uh, như con không có không có tiền nhiều để dạ. gửi cho bà có dạ. thể tiến hành phẫu thuật con dạ. chỉ gửi bà chút ít để bà mua dạ. thuốc men cầm cái kha nhà, dạ cái nhà này nhà tình thương này chú à, nhà tình dạ, thương con nhìn con thấy à dạ nó à, con thấy đó. giống như là mình cũng sửa chữa đồ dạ, lại ở nhà tình thương à, thôi nhỏ à, hôm, trong tết thấy nhà cửa sập lấy ừ, người nó mới về nó hỏi hai chục triệu nó gì nó mần chú ơi à. hai à. chục triệu mà làm gì đó 20 triệu mà chỉ sửa sang được dạ, vậy dạ, còn cái nền à. này thì cháu nó à. cho anh à đây nó... tối là ngủ trên này dạ trời ơi không thôi thôi con uh, gửi cho bà một triệu nha dạ uh, xem như là hỗ trợ cho dạ. bà thuốc men dạ. trong quá trình mà về con ờ, chia sẻ lên dạ. để uh, tất cả các cô chú dạ. biết hoàn cảnh của bà và giúp dạ. đỡ cho bà dạ. thì cũng mong là bà đủ duyên đủ dạ. phước phần dạ. để ờ, có thể thực hiện ước mơ của mình dạ dạ cảm con gửi bạn chịu nha dạ. này thì phước ờ, chích từ ờ, dạ phước chích từ quỷ dạ cảm ơn xuống nha chú dạ quỷ hoàng trà máy ấm để hỗ trợ cho bà đây ừ. đây con gửi bạn chịu nha dạ cảm ơn chú mua thuốc men với lại dạ. nãy nói thiếu thiếu tiền thuốc của ai nhiêu đó của trả cho đó. cô đi dạ. mua dạ. thuốc uống mua hai ba thứ thuốc uống hoài ngày nào uống hoài dạ sợ bằng ngoài đi. À, ra mình còn bị bệnh gì nữa không không có bệnh gì chỉ có cái giò không à, chỉ có cái giò tốt, không tốt giọng mình tốt lắm không có đau gì hết mà chỉ có cái giò bây giờ đứng không được đi không được dạ. Ừ. mà bác sĩ nói rồi cái tôi khóc bác sĩ nói vợ bà phải gắng chịu chứ bây giờ bà khóc ở đây giờ cũng không ai làm gì bà nữa nói bác sĩ ơi gắng cứu tôi đi cho tôi đi đứng được nó bà có 50 triệu thì bà cứ việc đi nói, trời ơi giờ khổ quá cơm không có đủ ăn nữa bác sĩ ơi <laughs> nói gì nói bác sĩ cũng đâu có nghe đâu tức là bà năn nỉ để phẫu thuật cho bà luôn á dạ dạ năn nỉ mà bác sĩ cũng đâu có nghe đâu phải rồi tại vì nói chung quy là bác sĩ làm trong bệnh viện thì họ cũng uh, làm theo đúng quy định có yeah. Dạ. tiền thì mới mổ được dạ yeah. Vì đêm bây giờ chỉ cứ dò tối ngày sáng đêm nó nhức cái chồng làm như một xương hay gì sống. dạ ừ. lúc đầu mới té sưng lắm ha trời sưng vậy nè dạ. sưng yeah. sưng bằng mấy đứa này kè linh kè không nổi nằm đó lóc lóc lóc mà mấy ngày rồi mấy ờ, ẩm mới lên trên xe đi nhà thương dạ đi ra đó à, mười bữa mà có cháu gán nha dạ. Thì dạ. gán đợi nha giữ gìn sức khỏe nha dạ. đợi dạ. con vài bữa có gì ờ, được ít ừ. nếu mà được nhiều thì con ghé lại con ờ, dẫn ờ, nhờ mấy chị này hay là con bà đi bệnh viện tiến dạ. hành phẫu thuật còn ít thì có được nhiêu con trao bạn nhiêu dạ, dạ. mà con cũng gán cố gắng hết sức ừ, để xin giùm bà nha dạ gắng cố gắng tôi nha dạ. tôi kêu chú bằng gì con tên phước phước à, ừ, chú dạ. phước gây gán cứu tôi nghe chú phước khổ quá số tôi này tôi mà bây giờ còn không có ăn nên đừng nói gì nhờ cũng mấy cô đã đi cho đó dạ ăn rồi thôi vậy à, chắc là nãy giờ cô chú anh chị và các bạn cũng đã nghe được hoàn cảnh của bà nha à, nếu mà có quan hỷ đồng cảm và thương cho hoàn cảnh của bà thì à, giúp đỡ cho bà à, bye bye và hẹn gặp lại phước sẽ ghé thăm bà yeah. Dạ. và gán chờ tin tin của con nha dạ yeah. yeah. yeah mong bà hữu duyên ạ à.